Alo anh em Đấy. À, cái video này tôi à, giới thiệu cho anh em về cái bộ đồ chơi tài xỉu hoàn toàn không tang một trăm phần trăm một trăm phần trăm là không tang cho anh em bao trẻ hột cho anh em luôn nhé thì cái bộ đồ chơi này là cái bộ đồ chơi tài xỉu không tang nhưng anh em có thể qua lại được Đấy. anh em có thể qua lại được Đấy. qua lại được và anh em à, nếu sòng sới của anh em mà phù hợp với cái à, bộ à, tài xỉu qua lại không tang này thì là anh em nên lấy cái bộ hột này về anh em chơi nên lấy cái bộ tài xỉu này về anh em chơi thì là nó sẽ rất hiệu quả cho anh em ấy hiệu quả như nào thì bây giờ tôi vào tôi sẽ nói qua cho anh em và test cho anh em một à, vài chén để cho anh em thấy được cái hiệu quả của nó nhé ấy thì cũng nói luôn ở trên video này nhất là đồ qua lại đồ qua lại mà anh em không tang rồi Đấy, thì bắt buộc là anh em phải có một cái gì đó gọi là có một chút khó để cho anh em có thể chơi được cái bộ này đó chính là anh em muốn ví dụ như đang ở xỉu chẳng hạn đây, ví dụ người đang ở xỉu chẳng hạn thì anh em muốn lên tài thì bắt buộc là anh em phải có động tác hay là cái uh, động tác à, động lực vào cái chén này À, động lực vào cái chén này thì động lực thì à, không cần phải à, mạnh quá đâu anh em nhé chỉ cần nhẹ nhàng thôi đấy, chỉ cần sàng nhẹ thôi đấy, anh em chỉ sàng nhẹ như này thôi là hột nó sẽ qua rồi đấy, ví dụ như này chẳng hạn này đấy, ví dụ như này chẳng hạn anh em mở anh em được út đúng không đấy, anh em được út thì là anh em sàng nhẹ này rồi đó thì là mở ra ba bốn năm đó khi mà em anh em lắc thì à, anh em à, chỉ cần là tác động được vào cái chén thì anh em mới chuyển được hột còn đâu mặc định của cái bộ hột này là anh em phải lắc 8 đến 90 phần trăm nó sẽ, là xỉu nhé anh em muốn lên tài thì anh em bắt buộc phải có cái à, lực vào cái chén ví dụ như này đó là nó lên rồi đúng không đó. anh em chỉ cần phải nhẹ này đó là lên rồi đây là à, tôi đã làm hơi mạnh đấy thì anh em mà về mà anh em có thể làm à, à, nó thuần tay hơn thì à, những cái động tác của anh em thì nó không được mạnh như tôi đấy, thì nó sẽ rất là đẹp đấy, trong sân chơi thì người ta sẽ không không, không nghi ngờ nhé đây là chính là cái bộ à, tài xỉu qua lại không tang anh em về anh em chơi rất là hiệu quả nhé muốn chơi được cái bộ này anh em chỉ cần sàng nhẹ thôi đó như này thôi hoặc là anh em được út nhé. anh em được mở thì là anh em sẽ sẽ qua lại không tăng được đó nhá đấy thì anh em nào mà muốn ờ, tìm hiểu hay là muốn ờ, sở hữu những cái bộ đồ chơi mà anh em về anh em chơi tài xỉu hay bầu cua hay là đánh bài đấy nữa thì là anh em à, cứ lên cơ sở tôi cơ sở tôi bên xe miền tây hoặc là anh em à, gọi điện hai số điện thoại trên màn hình để tôi tư vấn cho anh em Đấy, video này làm lên hết chào tạm biệt các anh em